đang uh, ờ, xin chào bạn rồi đây là đang giới thiệu các bạn uh, ờ, túi đựng cá uh, ờ, giỏ đựng cá tùy từng nơi dựng gọn này câu đài giá rẻ thì các bạn ít câu sử dụng ít được kính miệng này bạn và ba cánh và ba chiều dài này là một mét năm năm chỉ một màu này một màu ờ, duy nhất này các giỏ này bằng chất liệu bằng ờ, lưới và phủ một lớp nhựa chống ờ, dính vẩy cá vào chống mục đít hai đường này đường này chống mục đít đây bạn được kéo nó hai quay ở hai bên này hai quay hai bên cầm sách lên đừng cá nhiều sáu bảy vanh nhỏ lại vành à, miệng trên này chất liệu nhôm nhẹ chống dỉ tốt rồi ờ, giá bình dân các bạn ờ, mới câu vừa rồi hải đang ờ, fishing đã giới thiệu các bạn giỏ đựng cá hải đang fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm uh, tiếp theo của hải đang fishing